Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Hehehe Hôm nay nói chung là tôi mệt vậy đá anh em ạ Cả nhà tôi đang bị ốm anh em ạ Khoai đang ốm, vợ tôi cũng đang ốm Còn tôi thì sắp bị ốm đến nơi rồi Cái thời tiết ẩm ương này dễ ốm lắm anh em ạ Ở ngoài trời nó nóng mà Mình thì ngồi ở trong điều hòa, quen điều hòa rồi Đấy, Rất là dễ bị ốm Ra ngoài trời một cái là thay đổi nhiệt độ, cái là ốm ngay Đấy, mà vào trong trận đấu này thì tự nhiên lại nhận thấy trượt nhận ra <laughs> là có anh em ờ, ở cùng clan GTD XL2 chào anh em cái <laughs> rồi hôm nay thì cũng đang định là không ra clip nữa đấy không định ra clip hôm nay định nghỉ anh em ạ thế nhưng mà nếu hôm nay tôi nghỉ tôi không ra clip thì làm sao tôi có thể cảm ơn được anh em Asen đấy anh em Asen đã donate cho tôi <laughs> mệt như nào thì mệt vẫn phải ra clip để cảm ơn nhá chắc chắn là phải ra clip nhá tôi phải ra clip để còn cảm ơn anh em Vũ Luận, anh em Cường Di, anh em Thông đấu anh em Phúc Nhan, anh em Thiên Phát Nhung Kính, anh em Quang Lê và anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em vẫn chưa hết, anh em Marvel Universe, MC, anh em Bún Thang, anh em Lại Hoàng, anh em Studio West Đinh Tùng, anh em Thanh Sang Nguyễn, anh em Quang Minh Trần. Đấy, ta tiếp tục ra hội viên. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập cá nhân của các anh em để ủng hộ tôi Giúp tôi có một cái um, nguồn thu nhập mà nó cố định ở trong tháng khi mà tôi làm Youtube nhá anh em nhá Rất là cảm ơn anh em Còn rất nhiều anh em nữa nhưng mà nói chung là đến ngày thì tôi cảm ơn nha anh em nhá Chứ một tháng thì các anh em đăng ký ở những cái ngày khác nhau ấy Đấy có những cái ngày mà tự nhiên nó lại đông người đăng ký Đấy tôi cũng không hiểu sao cái ngày này nó lại là cái ngày mà nó có rất nhiều người đăng ký Có thể là cái ngày này này cái ngày này của tháng trước ấy là nó có một cái clip nào đấy nó rất hay đấy và anh em động lòng đấy, động lòng chắc ẩn của anh em anh em đăng ký <laughs> anh em đăng ký vào cái ngày đấy hôm đấy đấy là một cái kỷ niệm đấy đó chính là cái ngày 17 tháng 5 chắc chắn là nó sẽ là cái ngày mà có khá nhiều anh em là thích một cái gì đấy của tôi tôi phải tìm lại xem là cái ngày 17 tháng 5 là tôi ra cái clip là, là clip, clip cái, cái, cái, cái, cái clip gì Ui xúc động quá anh em ạ <laughs> Cái clip gì trong cái ngày 17 tháng 5 Đấy Mà lại đến cái ngày 17 tháng 6 này nó lại có cái thông báo anh em uh, Gia hạn hội viên Đấy thì Chứng tỏ là đấy nó phải là cái clip mà anh em cảm thấy là động lòng chắc ẩn và anh em quyết định là ủng hộ tôi <laughs> rất hay và cũng rất là thiết thực <laughs> đồ ghép được cái búa xét anh em ạ ghép được cái búa xét và lấy được viên ma lăng ok tôi chốt luôn Tôi tôi muốn đánh chuỗi thắng Có đồ ghép được đồ tím đánh chuỗi thắng luôn anh em ạ Chơi cái gì thì cứ từ từ Tính sau Đấy bài ra đã Ui rao đầu tiên gặp ông Liêm luôn này Ơi Eco à Được Ui cảm ơn nhá Mình xin Hay quá Heaven Bomber lên được hai sao chơi gì nhỉ Goblin chuyện này có bom Có bom ca lông À chuyện này có bom ca lông này Được không ra thêm cả hai con con wick uh, ờ, doctor áp cấp nhỉ thôi áp cấp đi từ từ đã chuyện này có bom từ từ đã rao sau luôn anh em ạ rao này là phải thắng lấy thêm chuỗi nữa Thôi hết tiền rồi không luôn Round này cố gắng thắng để kiếm thêm một cái công nghệ mech lửa này và duy trì cái chuỗi ấy. phải áp cấp anh em ạ. Đấy, chuyện này cũng có nhiều người chơi Goblin à phải không có một thằng chơi goblin ok trận này là, là là có người là cũng lên được cái con heaven bomber hai sao từ sớm đấy đấy rất may là gặp ông liêm eco ở đao đầu tiên thì là ngon rồi ngon rồi rất ngon luôn đấy anh em một người đánh chuỗi thắng một ngày đánh chuỗi thua quá ổn đúng không quá ổn à mà quên nếu mà anh em chưa biết thì tôi cũng xin giới thiệu anh em là anh em ờ, GTD XL2 là một trong những mạnh thường quân tài trợ chính cho các cái giải ở Game Today đấy Từ trước đến nay Đấy, donate cho kênh rất là nhiều Tôi nhớ là donate hai lần thì như là cỡ khoảng rơi vào đâu đấy khoảng 4 triệu rồi thì phải Tôi nhớ thế Đấy, còn những cái lần lẻ lẻ tôi không nhớ Nhưng mà những cái lần to nhất thì mỗi lần donate 2 triệu Rồn phát đã Rồn cái nữa Ui, được đấy Ơ, thì ngon rồi Thế này ngon rồi, hai con hai sao trong bộ Goblin Mech à? Được Đấy anh em XL2 thì hôm nay Cái này là không phải là party gì cả Đây là gọi là May mắn gặp nhau luôn Vô tình gặp nhau May mắn thì tôi không biết nhá Chưa chắc là may mắn tí nữa Cái ông GTD XL2 này Tôi rất quý là bởi vì là uh, anh em là tài trợ rồi mạnh thường quân donate nhiều đấy Nhưng mà tôi lại có một cái là tôi hơi sợ Đấy, tôi khá là sợ đấy là XL2 là có một cái uh, sở thích đấy là rất thích đấm tôi. <laughs> thật, tôi phải nói thật tôi gặp ở trong game toàn thấy, thấy đấm tôi thôi, toàn thấy đấm tôi thôi. Đấy, thế nên là cái này tôi cũng không biết là cái điều này nó là mừng hay là cái này nó là một cái sự phải nói là rất đáng để suy nghĩ <laughs> trong cái trận đấu ngày hôm nay. Tôi phải làm thế nào đây anh em? <laughs> anh em gửi cho tôi cái lời khuyên xem nào dã man thật ừ, đấy bên uh, tỉnh bên nghĩa thì bên nào hơn uh, đối với cả một người mà đã có rất nhiều những cái công lao đóng góp cho uh, tạo dựng một cái sân chơi để cho anh em giao lưu với nhau đấy và một bên thì là uh, một cái người mà luôn muốn hiếp dâm tôi <laughs> luôn muốn coi như là coi như là hay hạ tôi ở trong mỗi trận đấu thì theo anh em là tôi phải như nào đây à, khó xử <laughs> khá khó xử cho trận đấu như này à. nhưng mà thôi đây là tôi tùy vào anh em nhé anh em bình chọn nhé anh em có thể comment <laughs> anh em comment nhưng mà anh em lên biết là anh em comment thì tôi đã xong mẹ ở trận đấu rồi <laughs> thế anh em nhá thế nên là để anh em comment gọi là cho vui thôi tương tác thì thôi chứ còn đấy lúc mà anh em ấn comment cũng là lúc mà cái trận đấu nó đã xong nhưng mà anh em cứ thử comment xem là tôi phải làm nào <laughs> theo theo cá nhân của anh em thì tôi sẽ làm thế nào chả ok cũng là một ý hay nhỉ dự đoán tính cách của tuấn cơm ừ. Ờ. Rồi chưa thấy chào nhá, chưa thấy chào, không biết là là, là không nhìn thấy như nào. Chưa thấy vào trận đấu chưa thấy chào, vừa lấy chào, tôi chào trước ấy nhưng mà chưa thấy chào lại. Chắc là đang đang đang đang uh, tập trung vào game quá à. à hay là tập trung và nghĩ xem làm thế nào để đấm tôi đau hơn <laughs> ôi rồi nghe đã thấy là đã thấy sợ rồi <laughs> thôi thôi cứ từ từ anh em ạ gặp nhau rồi gặp nhau ở đau bốn rồi nên là bây giờ không gặp nhau nữa thôi cứ mạnh dạn thôi cứ mạnh dạn để chơi bình tĩnh thôi nhỉ đấy có tương lai chơi gì thì bây giờ chưa biết khả năng là bây giờ đang xây dựng à, đi chơi mết anh em ạ bật bảng truyền thuyết lên nhất thấy là có con sớt với cả con rồng là tôi chơi mết Đấy, chơi rất nhiều, chơi anh em quen rồi mà. Quen rồi, quen với cả cái cái, cái hình hình thái này rồi. Quen với cả cái dấu hiệu này rồi anh em. Đấy rồi. Ừ. Đấy, kéo này xuống luôn phát lửa này, ba phát luôn này. Ôi run quá anh em ạ. Run này hơi run, hết slot mất rồi. Được cả. Run cái treo luôn cái này. Ôi giời. Đấy. Lên hai sao cho tôi. Ui giời ơi Tôi, tôi chết rồi rồi Tốn slot quá Giải phóng hàng chờ đi nào Ui giời ơi phải bán đi à Hết slot mất rồi Tôi đập trứng cho flame mà Khiếp thế này thì, thì, thì thọt quá nhở Gấu bán đi này up cấp mới đủ slot anh em ạ Ok Rồi thằng này yếu Chơi được Thực ra cái ra vừa rồi tôi có thể cho human vào nhở Quên mất đấy Thay con con con Tabu Witcher ra Nhưng mà nếu mà có Tabu Witcher thì cái chiến thắng nó sẽ dễ dàng hơn Ui Được đấy nhở Tôi cho human vào nhá Có con có, có con sói hai sao là uy tín đấy Anh em ạ Uy tín đấy Được Ok Nhưng mà round sau tôi vẫn chưa thể up được lên level 7 đâu Chưa đủ tiền up 7 Round sau thì khoảng chục tiền chưa được Tham không nhở Tham làm phát nữa Thứ ra chơi human nó khá là con dao hai lưỡi đấy anh em ạ Nó yếu mà nó mất chuỗi một cái thì là toang ngay Để tính xem là round sau gặp ai Rồi Gặp thằng xe à Xé chơi assassin Xé chơi assassin à Ok Chắc là vẫn vẫn giữ được chuỗi rồi Rao này không phải ấp cấp đâu Thực ra rao này cũng không có tiền ấp cấp anh em ạ Rao này thôi từ tốn nó vậy Như này chắc ăn được đấy nhở Assassin thực ra 6 Assassin khá mạnh đấy nhá Căn bản với căn bản là tôi chưa kẹp được mết vào ấy là đam nó hơi thiếu một chút và tôi hy vọng là với ừ, bốn con hai sao như này thì chắc là ăn được vẫn ăn được Đấy, chất lượng chất lượng của của chết bù vào Celesi ôi tôi chết mẹ lem chết rồi kìa ờ nhưng vẫn còn sói vẫn còn sói vẫn còn sói vẫn còn sói hay quá sói vẫn còn ui có thu không lướt được phát lửa ờ cun ca đừng chết nhá hay quá có hai cái anh em ơi Round vừa rồi chúng ta vừa có sách lại vừa có free roll Mà chúng ta lại vừa giữ được cái chuỗi luôn Hay, rất hay Đấy là cái quả vừa rồi là tiền là khá khá đấy, khá khá tiền đấy Đấy, roll là là là là hai tiền này, sách là hai tiền, thắng là là là một tiền. Chuối nữa, chuối là 5 tiền nữa. Lợi tức nữa. Ui rồi, khá nhiều tiền đấy. Ra vừa rồi ít nhất thì cũng phải là khoảng 12 tiền, 13 tiền. Gia tăng khoảng cách với các đối thủ khác Ngon Hợp rùa chưa gì Ui cũng Goblin à Ây à TB 2 sao rồi Nhưng mà tôi vẫn có khả năng ăn được này Hay quá Được quá nhờ Chính ra Flame Wizard 2 sao tín phết đấy chứ Đúng không Vừa lên wizard 2 sao Từ lấy giờ gánh tim mà Đấy, dần dần lên 8 thôi Nhưng mà đánh cẩn thận để có chuỗi nha anh em nhá Đánh không có cho human vào láo đâu Human bây giờ ra già thì cũng chưa chắc đã cho vào đâu Ra già ra Dragon Clyde Cho vào khi yếu hơn Người ta cứ để hai sao đã 5 con hai sao cho nó uy tín anh em ạ Celery late game nó mới mạnh À đây rồi, 6 con hai sao luôn này Được quá nhờ Ổn đấy Mỗi tội hết tiền Bài ra thì nhiều nhưng mà hết tiền Không có tiền tích góp Đấy, cùng là level 7 nha anh em nhá. Tôi đang đang đang hết tiền còn anh em GTD XL2 đang full tiền kìa. Úi rồi. Đây rồi, gặp sớm nữa nhở Gặp sớm quá. Nói thật là tôi trận này tôi không không không muốn đấm anh em XL2 đâu. Chúng ta có thể cùng nhau được tốt được mà Chơi cái này cùng nhau được tốt được mà Đấy, về căn bản là... Cái gì nhở Nếu mà gặp nhau ấy ở round 19 thì có khi tôi cho chuỗi đã Thật, tôi đang có cái suy nghĩ như thế mà Đấy mà gặp sớm quá, biết làm nào Thì thôi, thì một người được eco Có chuỗi eco, còn một người có chuỗi thắng ấy cũng được Mà sao hôm nay game một lát cứ nhở anh em nhở Cứ, cứ bị treo với cả đứng hình ấy Ui rồi ơi cấu nhiều màu đấy ừ, Không may ông ơi không may <laughs> Nếu mà gặp ở round 18 thì tôi bỏ hết cờ ra luôn cho ông nhá Yên tâm đi nhưng mà tôi rất tiếc gặp sớm Rất tiếc gặp sớm Nhưng mà có tiền thì kia thì roll đi Up cấp roll đi Có cái gì đâu Ra được hai con gấu rồi Hên hên ra quả trứng là ngon luôn Ok anh em sáu con hai sao ai chẳng ngán Đến tôi tôi còn ngán chính bản thân tôi <laughs> Bây giờ thì ai gặp tôi mà chả thua Gớm đây 6 human rồi đây này Đấy chưa Đã đủ 6 human rồi đấy Đấy nhưng mà nói thế thôi chứ Chỉ ăn rau quái thôi anh em ơi Đâu có dám ăn rau người đâu Vào rau người là mất chuỗi ngay không, phải giữ chuối chứ Phong cách chơi human là từ tốn ấy. Anh em không ham, không tham bốn sách làm cái gì cả bốn sách à, thì nếu mà muốn chơi bốn sách luôn ấy Thì nó phải ra được con già này Đấy Rồi uh, Kunka 2 sao Không không Ông Kunka 2 sao thì nói chung là hơi tham chỉ cần con ờ, Avenzo Clyde hoặc là con Agali lên hai sao rồi đấy hai sao ba tiền hai sao là ok luôn nhưng mà chưa có thôi không thao anh em ơi chúng ta lên 8 thôi chúng ta lại nhẹ nhàng chúng ta lại bỏ hai sao vào hai sao mạnh hơn nhiều chứ theo tôi cứ lấy ba human thôi anh em ạ cho hai sao vào đã ba human thôi phải giữ chuối chứ ưu tiên giữ chuối trước chứ không phải là ưu tiên lấy sách anh em ạ phải giữ chuối để mất chuối tí nữa làm sao mà anh em liêm anh em qua ăn được đấy phải giữ để cho anh em ăn chứ đúng không anh em cứ tới đấy l hai ăn chứ nha ok Ờ đúng rồi ông ơi, còn 25 máu thì phải làm gì đi Giờ giời, còn 25 máu vẫn còn có thời gian chat à 25 máu thì phải xả tiền gấp lên không lại chưa kịp sang đây ăn cái chuỗi này thì <laughs> người khác ăn mất đấy Hoặc là ông ông ra đi trước khi ông, ông ăn được <laughs> Thế thì lại không có cơ hội đấm tôi rồi Không được sao <clears throat> nào Gót đỏ, chuyện này có người gót đỏ à Cú già chứ gót đỏ này Ok, nhưng mà tôi vẫn ăn được tốt Chuyện này đánh 12 con thôi Đấy, bây giờ nhẹ nhàng mỗi round một quyển sách Nhưng mà nếu mà bây giờ ấy Anh em nghĩ sao nếu mà tôi up 9 luôn Ờ Nếu mà bây giờ tôi up 9 luôn Thì cú này nó là cái cú định mệnh luôn anh em ạ Mẹ nó Như bao ngày trước Cứ mỗi lần mình hết tiền là coi như là mình bị mất chuỗi À, liều phát xem sao lên 9 anh em ạ thiếu thiếu tiền thiếu một tiền bán con gì đi đây bán rồng đi ok quả này mẹ áp chuối áp áp áp cấp mất chuối thì thôi đấy bó tay luôn đấy ok ui cặp này to đấy này cũng cũng cũng cũng bốn con hai sao bốn con hai sao nhưng mà chơi uh, chơi wario này chắc là tôi vẫn ăn được ấy nhở đúng không ăn được Kẹp 3 mét vào rồi Kẹp 3 mét counter warrior Được Hay quá nhưng mà cũng chưa xong đâu anh em ơi thường ấy là sau khi tôi tôi tôi tôi, tôi xả tiền uh, một round thì tôi mới bị mất chuỗi <laughs> chưa xong đâu anh em ơi còn cái round này và cái round sau nữa mới là định mệnh này phải sống đến round 21 được cố anh nhá đừng có bảo mất chuỗi luôn ở cái round này thì hết tiền luôn đấy hết tiền luôn hết sạch tiền ở ra 18 hết sạch tiền Đấy Anh em có thể so sánh với cả anh em GTDX L2 ở phía dưới Level 9 41 tiền Ổn không ổn không Ủa quá ổn luôn Lên được con gấu mết 2 sao rồi Rao này khả năng gặp Assassin Ui giời vậy là gặp round sau Round sau sẽ gặp thằng Assassin anh em nhá Round này gặp gót rồng mập Trận này nhiều gót đấy Nhưng mà tôi nói rồi tôi không xứng ngán cái bộ này đâu gót rồng mập nói chung là đến tầm này không ngán tầm này không ngán gót rồng mập anh em ạ đấy là cuối cùng là vẫn là hai round cuối là gặp cái thằng assassin sáu human luôn ok 6 human 6 mét được luôn đấy Nhưng mà có yếu không nhỉ? hai sao vẫn hơn đúng không? Thôi cứ ưu tiên hai sao đã Round này chắc chắn gặp thằng Assassin rồi Tính round trước nhưng mà round này mới gặp Ok, như này là ổn rồi Để hết những cái con gây đam ở phía, phía phía trên Cho Assassin nó xuống nó gặt phía dưới toàn tăng cơ luôn Toàn những con trâu chó phía dưới Cực kỳ khỏe Không biết có ăn không nhỉ Tôi nghĩ là ăn được Thế này mạnh hơn là 6 mét đấy Mặc dù chúng ta có thể vứt hai con uh, con con goblin đi để chúng ta lấy mết già phó được trưởng anh em ơi ui rồi già không đủ cái thời gian tụ rồi vậy là mất chuỗi sao ui giời ơi à được được được được được được vẫn ăn hay quá hay quá hay quá ui giời à, được đấy khá đấy khá đấy được Thế là giữ chui đến round thứ 21 cơ à, à? Càng Tốt quá nhỉ Rồi Thì cũng phải thắng thì mới bù lại được tiền cho anh em Tôi dùng nhiều tiền mà Bây giờ mà tôi lại không cho tôi thắng nữa Không cho tôi chuỗi thắng nữa thì cái, cái bài human này toang mất Anh em ạ Bài human này là phải đánh chuỗi thắng áp cấp thật nhanh Bình thường là round 21 là đã lên được level 10 rồi đấy nhưng mà về căn bản là trận này tôi không không không có cho 6 human vào mà tôi giữ giữ giữ cái cái, cái những cái con chat hai sao anh em ạ. Chính vì thế là, là là nó mới lên chậm như thế. Tôi chỉ kiếm một quyển sách mỗi round thôi, nhưng mà nó chắc chắn nó thắng. Đấy còn nếu mà chơi theo kiểu chơi kiểu chỉ hên ấy, bỏ 6 human vào mà vẫn thắng được thì cái câu chuyện nó rất khác rồi đấy. Ở đây là tôi chơi rất là cẩn thận, tôi chơi cẩn thận, tôi không có bỏ hưu mình vào tôi ờ, vẫn giữ goblin chơi dần dần nó vậy là tính ra là 21 tôi vẫn lên được 10 à, ờ, kẹp thêm con ọc vào này nhớ bắp cho con con con heaven bomber hoặc là con uh, flame wizard bắp được cho hai con đấy tốt ok đấy chúng ta lên được 10 đấy nhiều hai sao phết anh em ạ. 5 con hai sao, 6 con hai sao. 6 con hai sao. Ui gặp ống liêm à? 6 mét à? Chẳng mất chuỗi rồi, mất chuỗi rồi, già không tụt từ trưởng. Rồi, cho ông liêm được. 21 máu lật kèo vớ vẩn top 1 đấy chứ Nhìn trông đội hình vãi đái thật hai con gấu hay sao Ghê đấy mà gấu Gomez hay sao thì thì thì ngon rồi. Ui tôi ra sớt được, tôi cũng khỏe. Nhưng mà hết tiền, mỗi tội hết tiền. Như ông Liêm kia là level uh, ờ, 10 là còn phun tiền luôn á. Bây giờ up 10 lên là là là hết tiền. Nhưng mà cắt được quả chuối hơi ngon. Vừa có tiền vừa có chuối đội hình này mạnh nữa. Đội hình này của tôi thì đã form ở đâu? Tôi vẫn chưa form được đội hình mà. Cái này yếu lắm, vẫn dựa vào mấy con goblin. Bây giờ già phải lên hai thì mới có cửa Bởi vì tôi không có gấu Yếu hơn Tôi chơi mấy cái con mà phải phải roll ra Chứ không phải là mấy cái con thần thánh tự ra Mấy con mà nó không mua được thì nó rất khỏe Mấy cái con gấu nó chỉ cần một sao đã khỏe rồi Mà nó lên tận hai sao là anh ấy biết là Ui thằng này như kiểu xếp bài có tơ tôi nhỉ Vãi đạn thật Bờ linh phát bắt luôn Sợ thật sự May đấy Thế là gặp ông Liêm là ngon rồi Gặp ông Liêm ra vừa rồi không cũng mất chuỗi cho thằng này thôi anh em ạ Thằng này như kiểu nó xếp bài counter tôi Cắt chuỗi tôi Ở Nhật Bản này kinh phết Kẹp vào thế nào Bắt đúng vào con già luôn Clear nhanh thật Rồi à, Giải tán Goblin thôi anh em ạ Có tăng cơ phía trên rồi Ok 6 mét luôn 6 mét kết hợp với cả Cả cả cả cả 6 human ở level 10 và kẹp được thêm một con Heaven Bomber để, để có thể là gia tăng sức mạnh tấn công Nhưng mà trông vẫn khá là lù đủ đây Khá đụt, yếu Bây giờ là phải ra được cái con già hai anh em ạ Hoặc chí ít ý là nó ra được cái con con con thuyền trưởng hai sao Thuyền trưởng hai sao Dragon Clyde bây giờ vẫn chưa ra Chơi bài này không biết có bị lừa không anh em ạ Trông thì nói chung là bây giờ tôi vẫn đang giữ máu tốt Nhưng mà trong bài nó bắt đầu có dấu hiệu bị lừa đấy Dragon Clyde chưa có này Khó phết Lên được không? Đấy, hay, được, ok, ổn không? Rôn cái nữa Rôn cái nữa Rồi ok, con này được con này được nhưng mà thay cho con nào thì chưa biết Rôn cái nữa Ôi giời được quá nhờ Thôi thế thôi Thế thôi thế thôi anh em ạ Thế là đủ rồi Ok Tôi nghĩ như này là ổn Rồi gặp Warrior ăn được không? Thằng này Blink đúng vị trí ấy nhở Giết một lúc hai con, ba con luôn này Nhưng mà 6 mét thì ăn được không? Ăn được chứ Hay quá, có sách anh em ơi Đấy, thọt tiền nhưng mà lấy sách để bù lại anh em ạ Thế nào rồi nó cũng sẽ lên được 11 thôi Ok Một round nữa, một round thắng nữa lên 11 này Đấy chính là round quái Vậy là lao quái sau lao quái này tôi sẽ lên được 11 Nhưng mà lên 11 kẹp gì vào Kẹp thêm được Grim Grim combo với cả cả cả Flame Wizard à Được Nói chung là bây giờ vẫn khá ổn anh em ạ Vẫn khá ổn đấy Nhưng mà cái bộ này lên nhớ là đến round thứ Đây đây nó là round 26 rồi Và cái round 26 này nó sẽ có gót rồng mập Rồi thì 6 ờ, mét kết hợp với cả ờ, bốn gấu Đấy đủ các thể loại rất mạnh rất nhiều đội hình mạnh ở trong cái giai đoạn 26 này Nên là cái đội hình này nó bắt đầu đuối rồi thì, thì, thì có khi chuyển dần sang năm rồng thôi anh em ạ Mua dần rồng về chuyển thôi chứ còn Human nó không phải là giải pháp trong những cái giai đoạn này đâu Khá yếu đấy Xung kích cái giáp băng Giáp băng trước anh em ạ, ưu tiên giáp băng Ok, giáp băng chơi 9m là phải chơi giáp băng Tí nữa chơi 9m mà Tí nữa lên 12 là là 5 dòng 9m anh em ạ Bây giờ 11 lên 12 là 5 dòng 9m kẹp hai gót nữa Sẽ rất khỏe Ok Chưa thấy con Dragon Clyde đâu nhỉ Hơi lâu ạ Bây giờ chắc cái con cánh của tôi Đó là cái con Thunder Thunder Spirit gánh kèo không Nhiều khi cái con con con con chó sói này nó không phải một cái giải pháp hay đâu Bởi vì nếu mà chó sói mà kẹp thêm Ờ, con chó sói này nhiều khi là bị con Grand Herat nó cướp ấy xong rồi gặp cái bọn gót đỏ nó đẩy thì nó mất khá nhiều màu đấy ok ừ, chuyện này cũng có cả goblin à có bom thì sẽ có người chơi nhưng mà tôi chơi mết chính vì thế là goblin cứ phải coi chừng kể cả ra bom phải bom hai mới đỡ được cơ ờ. đây rồi đường đang không cửa lai vứt con sói luôn cũng được nhỉ? tiết kiệm tiền không giờ vứt sói bán sói đi cho đỡ ông Clive vào thì nó yếu hơn không nào vì các bảng bây giờ đội hình đang mạnh ấy, Rôn phát nữa này đây rồi Thay ca lông vào đá. Thực ra bây giờ vẫn thừa một mét này 7 mét à 7 mét rồi cho rồng vào thay cho con ọc Ok Chúng ta có thêm cái bộ uh, bộ Clyde, 4 Clyde nữa Tăng thêm độ châu chó phía trên Rôn cái nữa nào Rôn cái nữa Ok, không ra gì Rồi Dừng lại một chút Chủ yếu bây giờ kiếm con rồng năm tiền thôi Kiếm rồng 5 đô Đủ bộ rồi anh em ạ Ơ, ờ, con rồng mập đi luôn này khá yếu, gót rồng mập này là gót rồng mập sai rồi gót rồng mập này lại kết hợp với cả cả cả warlock à thế thì yếu phải kết hợp với gót đỏ mà mới mạnh cơ rồng mập ba sao vẫn thua quỷ rồi có dragon ờ, clay và con con rồng 5 tiền rồi anh em ạ rồi đang dần dần hình thành cái form bài rồi đây Đấy, bây giờ ờ, cái cốt lõi là bây giờ lên 12 thôi Nhưng mà cũng sắp lên được rồi anh em Vẫn đang thắng Sắp lên được rồi Từ bây giờ ra quái là lên được rồi Hy vọng là vẫn có thể thắng được Không thì lại phải trông chờ vào rau quái à, 30, rau quái 35 Thì nó sẽ chậm hơn Đấy, chậm lên level hơn Số đôi cho Cá Long phải giải pháp không nhở Cá Long một ừ, liệu có rằng có mạnh hơn con Flame này không? Chắc là tôi nghĩ là cũng mạnh đấy Con này 5 tiền mà sợ gì Cố gắng thắng cái bọn Assassin nhá Được Hay lắm Rồi Ui rồi tôi lại đang có chuỗi thắng này Ảo thật sự Ghép được cái huyết triệu này Ghép luôn Rồi sắp lên được 12 rồi anh em ơi Trời Xe nào đối thủ còn những cái gì Ông Liêm cũng chơi 9m à Sợ đấy Warrior thôi Warrior trận này thì vô tư đi Sát thủ đó à, ờ, Vậy là vớ vẩn lại lại, lại lại hai anh em lại vào top ấy trong mấy cái đội hình còn lại thì không bị sợ bất cứ một thằng nào cả Goblin liệu có rằng có cửa ăn được 9 mét không? Chắc chắn là không Thế nào Goblin cũng chết thôi Đấy còn cái thằng uh, Assassin thì gặp thằng Warrior thì cũng chết thôi Đấy mà thằng Warrior thì gặp tôi thì chết Chung quy lại là bây giờ là chắc là ờ, hai anh em gặp nhau chung kết rồi Nhìn Warrior này thì, thì làm gì có cửa ăn anh em tôi to như này cơ mà warrior không bao giờ là ăn được 6 mét hết ui rồi còn đang có hai chuối ở đây căng thật rồi lên được 12 ở đây chín mét đủ bộ luôn anh em ạ Đủ bộ luôn Bây giờ chỉ có roll hai sao thôi Roll hai sao thôi đủ bộ rồi 9 mét. Bây giờ là chơi hai sao rồi Chơi 5 rồng hay chơi ba rồng thôi Ba rồng 9 mét được không Ba rồng 9m thì già không tung trưởng được Game này tôi không lấy đồ cho già anh em ạ Già nó phải có xung kích cơ Nó mới bắn trưởng được Rồi này chơi năm rồng thôi, không chơi ba rồng nữa Chơi năm rồng đi Vậy thì có khi là cái con ca lông nó sẽ phải để ở ngoài hàng chờ anh em ạ Khả năng ca lông là, là về hưu rất lớn Rồi ghép cái BKB trước anh em ạ Áo choàng vận mệnh Tôi nghĩ chung kết đấu với ông Liêm đấy Ghép cái vận mệnh vĩnh hằng là quá chuẩn rồi anh em ạ Vận mệnh vĩnh hằng nó chống chống đam sát thương kỹ năng nó là quá hợp lý rồi Đây Đủ rồi anh em nhá Thôi Bỏ cá lông ra đã Đủ bộ 9m5 rồng là anh em ạ à. 9m5 rồng vào phọt trưởng luôn Ok Như này được rồi Vị trí như này rất ổn rồi Đấy bây giờ gặp ông Liêm nào Ông Liêm vớ vẩn gặp tôi một phát đi luôn đấy chứ <laughs> Đây ai gặp này Thử sức nào Ui rất hay rồi cả Rất hay rồi cả Ui rất hay giật mạnh đấy Ui thế, chết rồi Thế, thế, thế, thế, thế này thì, thì, thì đều bắn trưởng nữa rồi Bị con Squire là hút mana anh em ạ Người đấy Càng Không ăn thua rất hay khỏe đấy Sợ thật sự Bộ đấy giờ nó mắc binh rồi 9 mét rồi Tôi giật một phát nhưng mà không thể giật chết được con sớt Bởi vì con sớt nó nó có BKB Nhưng mà nếu mà giả sử nhưng mà giật trước khi bật BKB thì sao chỉ, Thì chỉ có thể là con rớt của tôi nó giật trúng đầu cái con rớt của ông Liêm thôi Nhưng mà cái con rớt thì nó hên xui lắm Lúc thì nó trúng, lúc thì nó trượt anh em ạ Chưa biết được Hmm. Khó đấy Có khi phải phá cái bộ 9m này ra Rớt này Từ từ bán cái này đi đây mua được dragon fly ui rồi thằng này chưa kịp lên 72 thì đi rồi nói chung là cái trận này mà chơi warrior thì súng hố thôi hai mét xanh như này đỡ nào được nhưng mà cũng không nhá xuống hố nhưng mà ít nhất thì cũng được top 2 À top 3 Còn hơn cái thằng Goblin Thằng chơi Goblin mới thực sự ở xuống hố Ừ giá bom Lấy không? Lấy con này phải chơi chuyển đội hình cho anh em ạ không cần chơi 9 mét đâu đây đây có đun có đun không cần chơi 9 mét vứt con gì đấy nhỉ ui cái rau này đang phân vân đang bị phân vân anh em ạ ừ, vứt con gì đi đấy chưa bỏ được chưa bỏ được bộ mét đâu từ từ đã bán con này đi cho con bom vào đã rau sau form anh em ạ phải định hình đã định hình lay up đã xem là chơi cái gì nào nếu mà bom kẹp vào này Bom kẹp vào round này tôi còn thấy là có con Doom ở đây Không anh em ơi Bán bom mua Doom Không không không không Con Doom này mới là cái con quyết định ở trong trận đấu này Nên nhớ là đối thủ ờ, dồn đồ vào tất cả là là, là hai con 5 đồ hay sao Mà counter 5 đô hay sao chỉ có Doom thôi Chứ bom không phải là con counter Anh em ạ Một con Doom sẽ giải quyết được vấn đề Yên tâm Round sau tôi biết tôi phải cho cái gì vào rồi Ok round sau sẽ là cái round quyết định Round này nó định hình được rồi anh em ạ Cái ván vừa lấy chưa định hình được Bây giờ mình nghĩ ra Đấy, mất một round để nghĩ Ok Trứng này từ từ đã nhá Trứng này từ từ đã Rớt Rớt Rớt Cá lông à Ok cá lông cho vào luôn Cá lông vào thay cho con gì đây à, con này ra một con con đu vào thay con này Ok hai con Rồi Trứng chưa đập anh em nhá Trứng tí nữa già mà lên được hai sao thì đập cho rớt Rớt lên được hai sao thì đập cho già Thế thôi Ok Rồi Round này tôi nghĩ là có thể là thẳng đấy Hay quá đu vào con rớt Rớt của của, của ông Liêm không thì tung được trưởng ố Vớ vẩn lại thắng luôn này Ui giời anh em thấy chưa Mẹ chỉ cần một con Doom thôi Chỉ cần một con Doom là giải quyết được hết vấn đề luôn Với cái đội hình đấy Đơn giản không ừ, Quá đơn giản Bởi vì tôi lúc nào tôi cũng tung trưởng trước anh em ạ Con rớt nhấc tay lên rồi Đấy nhấc tay lên rồi nhưng mà lại không xuống được tay <laughs> nhấc tay lên phát bị Doom luôn Thế là bị bịt mồm luôn Mà riêng cái con rớt mà nó không clear được ấy Là cái con Calong nó sẽ phải bắn rất nhiều những cái unit Đấy chính vì thế là Phải xử lý rất là chậm khi mà con rớt nó hết Doom cũng là lúc mà cái con rớt nó chết Đấy Và chỉ còn một mình là cái con ca lông thôi Thì đấy anh em biết rồi đấy 10 đánh một thì chả chuột cũng què thôi Còn tôi tôi clear rất nhanh Đội hình của tôi bắn trưởng luôn mà Đấy một cái lựa chọn rất sáng suốt của tôi Khi mà tôi lấy 6 mét thôi Chứ tôi không lấy 9 mét.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 Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo.